à, khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi quý vị nhá Được rất nhiều người Việt tin dùng Tin dùng là bởi cái độ bền bỉ của nó Và đặc biệt nữa là cái khung gầm à, của cái dòng xe Mazda này bao giờ cũng vậy Rất là dày và chắc chắn quý vị nhá Không có một vết mọt mục trên chiếc xe này luôn Và điều đặc biệt là máy của chiếc xe này hiện tại còn rất là chất luôn Đại chất quý vị nhá Với giá bán 128 triệu đồng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 à, cái mặt ga lăng của nó à, có một cái viền inox chạy đều sang hai bên chính giữa là cái biểu tượng Mazda một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản Đấy, cái mặt ga lăng này được thiết kế thì cũng tương đối là trẻ trung và cái mặt ừ, à, pha đèn phía trước bên lái đây quý vị cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng còn tương đối trong tên tư nhân chính chủ chủ nhân là một giáo viên ờ, tại một trường trung học cơ sở cho nên à, sử dụng chiếc xe này rất là cẩn thận luôn đấy và thân vỏ đây rất là căng luôn quý vị nhá đấy và bây giờ à, tiếp theo là chuyển đến cho quý khách đây cái khoang lốp đây đấy giảm sóc thì mới thay luôn quý vị nhá đấy khoang lốp thì không có dấu hiệu gì của sự mòn mục tất cả mọi thứ vẫn còn xanh lét và cái khoang lốp này rất là sáng luôn quý vị nhá đây và cái lốp này còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi 3 năm nữa không phải nghĩ đến việc thay lốp quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn Đấy, không có dấu hiệu gì của xước xác hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đây cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi luôn Đã được chủ nhân người ta độ nạp chân kính inox à, ốp gương inox, tay mở cửa inox đầy đủ hết quý vị nhá Quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi và chiêm ngưỡng chiếc xe này Và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đây Đây chúng ta thấy là keo phủ sần của nhà sản xuất còn nguyên luôn quý vị nhá Đây, đấy, tất cả mọi thứ đây, cái cua lốp còn còn luôn quý vị nhá Cái gót không lốp tôi đang chỉ tay đây Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá Hay đắp mặt tít hay bị mòn mục đâu quý vị nhá Và cái lốp này cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi cũng phải 2-3 năm nữa Mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và đây là mặt la răng của nó à, La răng đúc thể thao Rất là khỏe khoắn Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị mòn mục đâu quý vị Đấy, đây, cận cảnh Nước sơn còn rất đẹp luôn Rất là bóng nha quý vị nhá Và không một vết gợn luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự đắp mặt ít nhiều đâu cái đèn hậu phía sau đây cũng còn khá đẹp luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Đấy, kể cả là cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy nói chung là bốn à, đèn trước đèn sau của chiếc xe này cũng đều khá là đẹp quý vị nhá. Đấy, thân vỏ đây phía bên phụ đây quý vị Đấy, tôi quay cận cảnh chiếc xe này với cái sản phẩm nào thì chúng tôi cũng quay rất là rất là kỹ Đấy, video của chúng tôi nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút cơ cho nên cũng rất là mong quý khách hàng chúng ta à, dành thời gian để theo dõi các cái sản phẩm của chúng tôi và à, chia sẻ cho nhiều người được biết để à, được biết đến các cái sản phẩm của chúng tôi quý nhá để liên lạc chúng tôi để sở hữu các cái sản phẩm tốt nhất của chúng tôi xin được à, cảm ơn quý khách Đấy, và chúng ta thấy rằng là đây tiếp theo là cái khoang lốp phía sau đây, chúng ta thấy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 màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy đây đây chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó còn đẹp như thế này nhá còn sờn sần như thế này không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá đây cái mặt táp lô của nó đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi các cái phím ờ, điều khiển đây còn rõ ràng không bị mờ một chút nào đấy, cái táp đi cửa đây kể cả là các cái tay cửa đây vẫn còn sần nguyên quý vị nhá phần nhựa phía dưới đây cũng còn rất là đẹp luôn quý vị keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là zin còn đến trên 90 phần trăm quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây quý vị ấy các cái chốt cửa đây chúng ta thấy vẫn còn vàng ươm như này mà thì cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng còn quá đẹp luôn chốt cửa đây sáng trưng các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị nhá đấy đến à, cái tắp bi cửa phía sau đây chúng ta thấy là cái tay cửa đây cũng còn sần nguyên phần nhựa phía dưới đây đấy chúng ta thấy keo chỉ đây keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy, kể cả phần phía dưới này đây đấy, cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy, tiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng ở xa thôi đây cái hộp bù lê này chúng ta thấy là cái cái sơn sần của nhà sản xuất từ đầu vẫn còn đấy, điều đó chứng tỏ là cái hộp bu lê này chưa lần bị cắt nha quý vị nhá đây chúng ta thấy đấy sáng trưng chưa không một vết mọt mục quý vị nhá sáng trưng luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý vị đó là chiếc Mazda 3 323 Sản xuất cuối năm 2001 Đăng ký lần đầu 2002 nhưng còn cực kỳ là chất lượng luôn quý vị nhá Đây chúng ta thấy rất là đẹp luôn Tắp đi cửa của cánh lái đây Các phím bấm lên xuống kính đây Gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá đây các cái tay cửa đây vẫn còn quá là sáng rõ ràng luôn keo chỉ đây quý vị Đấy, keo chỉ đây cái phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu các chốt cửa này còn tương đối sáng con ốc này chưa lần mở quý vị nhá đấy đây cái tắp bi cửa sau đây rất là đẹp luôn keo chỉ của cánh sau đây quý vị đấy các con ốc này vẫn còn chốt cửa vẫn còn vàng ươm luôn đấy đây vàng lốp này đấy. rất là sáng luôn quý vị chỉ với 128 à, triệu đồng nhìn hơn một em SH một chút và nhìn hơn một em Spark một chút chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng là bền bỉ quý vị nha đây kem chỉ có gáy cốp sau đây quý vị đấy, không có dấu đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe luôn đây keo chỉ đây đinh tán đây đấy keo chỉ đây keo chỉ cánh sau đây quý vị đấy không mất một phân này lòng à, cốp này vẫn còn sáng trưng luôn đấy. keo chỉ đây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 Đấy Và bây giờ thì tôi sẽ Đây quay đến cái phong à, máy Đây chúng ta thấy là những con ốc này đây Vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây Và vẫn còn vàng ươm luôn quý vị Đấy vẫn còn sơn dấu vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá Đấy đây turbo của nó đây Đằng trưng luôn Đấy vẫn còn vàng ươm luôn Máy đang nổ quý vị nhá Đây chúng ta thấy không một giọt dầu máy đổ cực êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá máy 1.6 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đây các con ốc này đây chúng ta thấy cũng còn vắng ươm luôn các con ốc này như vậy còn vắng ươm luôn quý vị nhá đấy răng của nó đây đấy các lỗ bấm tròn xe đây quý vị đinh tán đây quý vị đấy lỗ bấm tròn xe đây đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn luôn đinh tán đây đấy lỗ bấm đây tròn xe luôn đây như vậy keo chỉ của cốp trước đây Đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá tròn tre đây này Đấy, các lỗ bấm vẫn tròn tre này đinh tán vẫn còn zin đét thì đẹp đây này đinh tán này các lỗ này vẫn tròn tre này keo chỉ này Đấy, rất là kỹ luôn quý vị nhá vâng quý vị Đấy, máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn quý vị đây, máy nổ đây, máy nổ cực êm luôn, không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị.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 màu xanh dưa cũng là một trong cái màu đẹp của dòng Mazda 323 thân vỏ thì càng đét càng đẹp luôn quý vị nhá điều đặc biệt nữa là máy rất là bốc đi cực sướng nhá quý vị nhá cam kết luôn chúng ta hãy liên lạc cho tôi để lái thử chiếc xe này không ngon thì chúng tôi không lấy tiền đấy đấy thân vỏ đây đẹp còn chưa đây là răng đúc màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị đây ấy tập lô tập bì vô lăng quá đẹp luôn Đấy, trần của nó đây cũng còn căng đét lên đẹp luôn quý vị nhá Đấy rất là đẹp luôn Tắp đi cửa đây Quá đẹp luôn quý vị cho một sản phẩm Giá thì nhỉnh hơn xe máy một chút thôi Che nắng che mưa ngồi trong quá an toàn luôn quý vị nhá Tắp đi cửa đây Đấy Tội gì chúng ta đi SH Tội gì đi xe Hàn Quốc Đúng không Đấy, đây tắp đi cửa đây Sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy Tắp đi cửa sau đây